chào tất cả các bạn hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị các bạn một uh, các bạn. hôm nay bên uh, công ty thêm có về thêm một loại phào chỉ đó là phào chỉ này phào chỉ thạch cao chất liệu của thạch cao loại này bằng toàn bộ chất một thạch cao hết trước đây thì cái à, thạch cao này thông thường là người ta làm bằng à, chất liệu nó bằng thạch cao kết hợp với sợi như là sợi sơ dừa hoặc là những sợi đay và vấn đề gia công bằng tay còn hôm nay á, sản phẩm này á, thì à, là thạch cao và được đúc theo khuôn dập bằng máy ờ, máy và tay thì nó khác nhau cái gì thứ nhất về vấn đề là bằng tay thì cái độ nén chặt của cái à, cái phào trì này không có tốt nó không có chắc chắn bằng cái loại máy Đấy. và thứ hai nữa là nguyên liệu để đưa vào đúc tay là bằng thủ công Đấy. nên là khi mà mình dùng để thi công thì nó rất là dễ hay bị gãy hoặc là nó nó xốp rất là nhẹ nhàng nó rất nhẹ cầm nó không có độ chắc chắn và cái độ hoa văn của nó thì không được sắc nét đặc biệt vấn đề hoa văn chơi phào chỉ là mục đích là hoa văn Đấy, mà hoa văn mà không sắc nét thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề là độ đẹp độ thẩm mỹ của căn nhà thì hôm nay mình giới thiệu một loại sản phẩm đó là đây là phào chỉ thạch cao nhưng hoàn toàn dập bằng máy nên là đảm bảo cho vấn đề hoa văn một cách sắc nét nhất đây quý vị thử xem đây là cái hoa văn của cái phào chỉ mà được dập bằng máy và tất cả các sản phẩm được bao bọc bằng túi rất là kỹ sản phẩm rất chắc chắn cực chắc chắn luôn có cái kêu như đá vậy một số khách hàng hỏi ủa sao nó nặng này thì sao mà thi công về thi công sản phẩm này rất là dễ Đấy, mình khoan vít bắt vít lên tường bình thường sau đó mình xử lý những cái vết đinh đó vết vít đó rồi mình cùng lăn sơn theo cái màu mà mình thích có thể là lăn sơn có thể để màu trắng hoặc có thể là mình à, phun một màu hoặc có thể là vẽ ráp vàng vẽ nhũ vàng để quý vị theo cấu tạo của nó thì chắc chắn này thứ hai là người ta không có sợi dùng cái sợi những sợi thủ công như là của của của thi công bằng tay hay là dập bằng tay mà cái này là người ta dùng dập bằng máy và ở dưới này nó là cái sợi sợi giống như sợi thủy tinh bằng nhựa sợi carbon nhựa nên vấn đề là đảm bảo là về tuổi thọ rất là bền không bị mục đây. sợi nhựa toàn bộ là sợi nhựa nên đảm bảo rằng là cái tuổi thọ nó rất là bền Gọi thử các bạn xem kêu rất là cái nó nặng nó nặng nó nặng như đá hoa cương còn về cái um, cái nặng này thì đảm bảo nó nặng thì chắc chắn cho vấn đề chủ nhà nhưng vấn đề nó sẽ khó hơn so với các đội thi công nhưng đảm bảo một điều chắc chắn rằng là thi công rất dễ Đấy. quý vị có thể mua sản phẩm hoặc có thể về cho thợ nhà tự thi công hoặc sẽ nhờ bên công ty Hoàng gia công ty Hoàng gia có đội chuyên thi công về cái này Đấy. hoặc công ty sẽ hướng dẫn cho quý vị có thể là tự thi công được thì đặc biệt cái này phù hợp cho các cái đơn vị nào mà làm cho về sơn bột chép, rồi này nọ còn uh, như là một số um, căn nhà trước đây uh, hay dùng cái loại mà hay, um, hay hay dùng cái sản phẩm như là đắp chỉ ấy, thì mình khuyên một câu rằng là cái đắp chỉ đấy thì nó um, hạn chế về vấn đề giá vật tư nhưng nó sẽ tốn thêm cái tiền nhân công là một cái thứ hai khi mà đắp chỉ á, bằng xi măng á, thì sử dụng một thời gian á, tất cả những này, này nó sẽ có dạng nứt nó sẽ nứt ra thì à, thẩm mỹ mà khi bị nứt á, thì nhìn rất là xấu nên là bây giờ người ta đã không không có dùng tới cái sản phẩm đắp bên trong nhà bên nội thất trong nhà mà cái phần đắp chỉ đấy chỉ phù hợp cho những nhà theo phong cách cổ điển hoặc là bán cổ điển ở khu vực ngoại thất còn phần nội thất thì toàn bộ người ta sử dụng đa số là bằng ừ, chỉ nhựa hoặc là chỉ thạch ca như thế này chỉ thạch ca này thì nó là dòng rẻ nhất thị trường là một nó là rẻ nhất kinh tế nhất thị trường nhưng mà giờ thì cái sản phẩm à, ngoài sản phẩm này ra thì nó có sản phẩm nhiều sản phẩm khác nữa giá thành thì nó cũng đủ mọi hết ạ cái công ty mình phân phối vừa vấn đề là thạch cao này thứ hai là nhựa này đây là nhựa đây là tất cả chất liệu nhựa cái này nhựa này thì nó à, có sẵn hết rồi đây là nhựa này thì vấn đề là mình làm lâu năm rồi nhựa, nhựa này thì mình sẽ giới thiệu cho một video sau hôm nay mình chia sẻ về sản phẩm phạt truyền tài cao nếu uh, quý vị khách hàng nào có nhu cầu hoặc uh, đơn vị um, xây dựng đơn vị thầu nào có nhu cầu uh, sử dụng sản phẩm này hãy liên hệ trực tiếp với công ty hoàng gia chúng tôi công ty hoàng gia sẽ có chế độ chính sách hỗ trợ mẫu một cách tốt nhất và có giá thành tốt nhất cho thị trường kèm theo sản phẩm đó là sản phẩm mới chất lượng tốt nên hy vọng rằng khách hàng lựa chọn sản phẩm sẽ là một cách thông minh nhất và đem lại cho quý vị những ngôi nhà đẹp nhất xin trân trọng cảm ơn quý vị thấy à, video giới thiệu sản phẩm có ý nghĩa xin vui lòng quý vị à, hãy à, ấn subscribe ủng hộ kênh chúng tôi nhé còn cách thi công như nào chúng tôi sẽ có video hướng dẫn quý vị hãy ấn subscribe theo dõi kênh chúng tôi chúng tôi sẽ có những video hướng dẫn cụ thể cách thi công và cách sơn cách vẽ à, phào chỉ như thế nào để cho quý vị có một căn nhà đẹp nhất xin trân trọng cảm ơn